Ok thì uh, hôm nay cũng à, đã khá lâu rồi còn chưa làm một cái video nào hết gửi cho anh em thì uh, có rất nhiều anh em nói là anh ơi có cái môn uh, bài lá nào mà mình chơi mà mình có thể mình là uh, cháo bài được không thì bây giờ mình sẽ có cái cái cái video này gửi cho anh em nha thì đây đây là cái áo đổ bài của cho những dành cho những cái anh mà lớn tuổi á tầm uh, 35 trở lên hoặc là 30 đổ lại à, 30 trở lên nha đó thì những cái áo này dành cho những anh em anh em lớn tuổi để mà chơi cái áo này vì những anh em à, lớn tuổi thì ít khi mà có chuyện mà anh em xào xẻ bài qua được anh em giấu bài hay cháo bài như thế nào được đúng không anh em đó thì ví dụ như giờ mình kênh như này mình mình bóc một cái bài thì nó rất là lộ anh em nha đúng không nó rất là lộ nó, nó không có hay đó nhưng mà để mấy anh lớn tuổi làm rất là khó ví dụ như mình à, trẻ thì mình thanh niên mình làm thì nó rất là nhanh anh em sẽ không thấy được đúng không anh em đó nó rất là nhanh chứ còn bây giờ nếu như mà mà mà mà để người lớn tuổi mà là làm à, sạc bài hay là là là là ấy bài được thì rất là khó anh em nha đó nói chung là rất rất khó để mà cháu được bài trong cái sòng bài chơi để cho chỉ có những cái thầy thợ như mình đó cầm một lá bài vô đưa ra đưa ra hôm nay rất là khó thấy chỉ cần mình kẹp trong tay nè là mình cầm được lá bài rồi anh em nha chỉ cần cúp xuống kênh là mình cầm một lá bài rồi anh em nha đó nhưng mà những à, những cái người lớn tuổi người ta lại không không chơi được như vậy đó thì bây giờ mình sẽ dùng qua những công cụ hỗ trợ thì bây giờ đây là mình sẽ chỉ cho anh em cái cách đây là áo đổi bài rất tiện lợi cho anh em chơi vào sòng anh em mặc vào nha đó rất nhanh nha anh em nha đó mình sẽ cháo nè cái ri mình sẽ lấy ra cái tám lại nè anh em nha đây anh em thấy chưa mình sẽ cháo nè cái đầm là lấy xe ra cái ri nè đó anh em thấy chưa rất nhanh rất nhạy nha anh em đó rất nhanh là rất nhạy luôn đó mình sẽ lấy ra cho anh em xem đó đây là dành cho những cái anh mà lớn tuổi để mà hay chơi mà không không lanh tay nhẹ mắt anh em chỉ cần đưa vào là lấy ra thôi đưa vào lấy ra đưa vào lấy ra rất nhanh nhanh gọn và rất là dễ dàng anh em thấy chưa chỉ cần anh em đưa vào thôi đưa nhẹ nhàng nè đó đưa vào là lá bài nó ra thôi anh em nha anh em chỉ cần kẹp tay như thế này đúng không anh em vào sòng thôi kẹp tay đút nhẹ nhàng đó thấy không đưa vào kẹp tay đút nhẹ nhàng nha nè nè đó thấy không rất dễ dàng cho anh em chơi trong cái bộ uh, bộ môn mà gọi là là áo đổi bài 2020 đó, và 2021 và nói luôn Cường đã làm rất nhiều cái video nói về đồ bịp rồi anh em nha vào 2020 và 21 rồi thứ nhất là bầu cua nè thứ hai là à, tài xỉu nè à, sóc dĩa nè bài lá nè tất cả cường đều có làm video anh em nhớ xem cái video này đăng ký kênh nè vô trong kênh của cường nè làm rất nhiều anh em chơi được môn gì cũng có hết anh em nha hoặc là anh em liên hệ trực tiếp số điện thoại này 08 543 111 Cường sẽ người nghe máy hoặc là anh em kết bạn Zalo muốn chơi bất cứ sản phẩm nào cứ alo cho mình hoặc nhắn tin cho mình mình sẽ là nhắn tin trả lời các bạn đó anh em không chơi nữa chứ cần anh em bấm một cái có một cái nút bấm ra đúng không anh em đó chỉ cần anh em chặn là nó ra thôi anh em nha đó chặn là nó ra thôi đó anh em không, anh em muốn cháo bài rất đơn giản thôi đó đưa cái bốn vào này anh không muốn chơi nữa anh em chặn là nó ra nè đó nó rất là đơn giản đó cái già vào nè đưa cái năm vào cháo nè đó anh em thấy không không chơi nữa anh em chỉ cần bấm ra thấy không đó thì bác áo này bao cho anh em chơi trên 5 tiếng anh em nha trên 5 tiếng bao anh em chơi 5 tiếng là là là hết pin đó nó sạc nó xài bằng pin nha anh em nha xài pin tiểu rất đơn giản dễ chơi dễ sử dụng một cái áo liền lạc thế này dành cho độ tuổi từ 30 trở lên nha anh em nha dành cho những anh em độ tuổi 30 trở lên đó thì bên mình có cung cấp cho anh em tất cả các loại đồ cháo đổi bài luôn nhất là ví đổi bài nè quần đổi bài nè à, áo đổi bài nè mắt len nè bài lỗi công ty nè bài lỗi tam giác nè bài kính nè đó nói chung là nhiều máy đánh bài luôn đó nói về bài thì bên mình cung cấp đầy đủ anh em chỉ cần lục lại những cái video xem lại những cái video trước đây cường đã làm đó cho anh em thì à, anh em xem video thấy hay à, thì nhớ để lại một like một đăng ký kênh à, hoặc là anh em à, có một cái à, thắc mắc một cái à, góp ý nào đó thì anh em nhớ comment ở dưới hoặc là ờ, có một cái video mô tả đến em anh em bấm vào xem còn nói về bài thì anh em cũng biết rồi bài thì nó, nó quá nó chỉ có 52 lá thôi đó quan trọng là anh em lanh tay nhẹ mắt anh em sáo được bài hay không chứ không phải là là là nói ờ à, người ta triệt bài anh em đúng triệt bài là có ví dụ như người ta sắp xếp bài người ta khi người ta chơi bộ bài xong đúng không khi người ta sắp bộ bài xong người ta lựa ra những cái con gì đó đó người ta lắc, lắc ví dụ như người ta sóc đi người ta sáo bài chỉ cần chỉ cần người ta kinh cấp kinh cấp kinh là là người ta biết là, là là lấy được con gì rồi anh em nha đó chỉ cần người ta cấp vuốt cái bài này nè ta vuốt lên là ta ta biết là có cái gì rồi nhưng mà anh em muốn ăn người ta anh em không không có cái kỹ năng đó thì anh em phải dùng qua những cái sản phẩm này đó không có kỹ năng thử dùng qua sản phẩm đổ bài anh em thấy chưa phải dùng qua đổ bài thôi đó rất nhanh dễ chơi nữa đó anh em nhìn nè đưa vào là nó ra thôi đó dễ chơi nữa mà anh em có thể uh, dễ sử dụng đó thì anh em xem video thấy hay thì nhớ để một like và đăng ký kênh xin chào anh em nha chúc anh em cái năm 2020 này thành công hơn và 2021 sắp đến này xin chào anh em